chào anh em rất vui khi quay trở lại video ngày hôm nay ấy thì như thường lệ khi có một cái món đồ chơi đồ bịp mới ra mắt là trung tâm tôi sẽ quay video giới thiệu anh em và sẽ tung ra thị trường đến cái video ngày hôm nay cũng vậy đấy thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh em trong khu vực miền trung miền nam miền tây gọi điện lên cho cơ sở tôi nói là thì bên trung tâm cơ sở anh có những cái sản phẩm đồ bịp nào hiện đại về cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu mà mình không cần phải nuột cái nắp cái đĩa hay những cái quân hột vào sân chơi mình đánh bịp được không mà độ hiệu quả độ chuẩn xác của nó, của nó lại cao thì tôi xin trả lời anh em là có cái sản phẩm thiết bị đồ chơi như vậy nhá thì hai cái sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em thì sẽ chứng minh điều đó sẽ không cần phải luồn lắp nún đĩa nún những con hột vào sân chơi mình đánh bìm được mà độ hiệu quả độ chuẩn xác của của nó lại cao ấy mình hình thức đơn giản sử dụng thôi mình là đến sân chơi mình chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi thì hai cái sản phẩm đồ bịp cao cấp hiện đại và cái bộ môn chơi tài xỉu và cái bộ môn chơi bầu cua có trong video ngày hôm nay có tên gọi là thuốc từ không tang cảm ứng hột báo dung bầu cua và thuốc từ không tang cảm ứng hột báo dung tài xỉu em nhé đây là sản phẩm thiết bị chơi tài xỉu này và đây là sản phẩm thiết bị chơi bầu cua cách thức sử dụng là mình đến sân chơi mình thoa chất xuất từ đầu ngón tay và mình chặn tay vào hột thôi và bộ sản phẩm đồ bịp này là sản phẩm đồ bịp không tang em nhé nó sẽ không để lại tăng chứng hay vật chứng gì đấy anh em đánh rất là an tâm và an toàn thì để chứng minh điều đó thì sau đây tôi sẽ test qua cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu sau đó tôi sẽ test vào cái sản phẩm đồ bịp chơi bồ cua anh em hãy xem video và cùng tôi sẽ trải nghiệm về hai sản phẩm đồ bịp này nhé trước tiên là tôi sẽ kiểm chứng và chứng minh cái độ xanh chín của những cái bộ hột quay video đây là tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ thì tôi đã ngâm những bộ hột vào cái bát nước muối rất là mặn này rồi nhá đấy thì sau đây các tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em đấy thì cứ bộ hột nào ngâm một cái bát nước muối này mà nổi thì nó sẽ là hột chậm hột nào chìm sẽ là hột bịp thì tôi đã lấy ngẫu nhiên được ba hột rồi thì sau đây tôi sẽ lau khô bộ hột này đi và sẽ thử cú khít qua nắp qua đĩa qua những bộ hột em nhá chứng minh đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng đồ chậm để nhìn cái độ xanh chín của nó thì em trên màn hình đây là cú khít thử đồ rất là mạnh em nhá em thấy chưa cứ qua nắp qua đĩa qua những bộ hộp đồ bị thích chặt lại đồ thường đồ chợ sẽ không hít em nhá đấy hoàn toàn không hít luôn vì đó là đồ chợ 100 trăm à đến chiếc đĩa ông vậy thử luôn qua cái nắp cho nhau này anh chưa hoàn toàn không hít luôn vì đó là đồ chợ 100 trăm đấy quân hộp này đấy bước cuối cùng là sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại nhá em nhìn này hoàn toàn xoay xuyên luôn em chưa đấy đĩa đã xong những bộ hộp này cứ vào sòng vào sớt vào sân chơi nhé bộ hột nào trắng tinh như cái bộ hột anh em nhìn trên màn hình thì nên chơi và nên sử dụng còn hột nào đen xì đục màu thì không nên chơi và không nên sử dụng nhé đây nhìn chưa hoàn toàn trắng tinh luôn sau đây là cách thức sản, sử dụng một sản phẩm thuốc từ không tang chơi tài xỉu thì đây là sản phẩm thuốc từ không tang này đấy mình đến sân chơi sòng sới em nhé mình thoa chất thuốc từ nên đóng tay đấy đây là sản phẩm không tang nó sẽ không để lại màu mè hay tăng chứng gì cả và quay trở lại sân chơi mình chạm tay vào hộp thôi mình nên cớ làm sao mình chạm tay vào hộp thôi mình đã người giành chiến thắng rồi nhá ấy thì sau khi sau khi tôi đã thoá trước chút tướng không tan đầu ngón tay và tôi chạm tay vào hộp rồi tôi sẽ thử lại một lần nữa qua quýt để chứng minh là đây là đồ bị không tan anh biết chưa hoàn toàn không hít tí nào luôn đấy. rất là hiện đại luôn thì đây là đi kèm của chiếc máy bao dung này nhá độ bắt xa của cái máy bao dung này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại khi em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét đổ lại máy sẽ bao dung chuẩn xác biết có tài có xỉu để mình đánh thì bằng hình thức sau đây tôi sẽ làm tay em tôi sẽ đánh qua một vài tay đánh để em thấy được cái độ chuẩn xác của sản phẩm đồ bịp này nhá tôi sẽ test luôn cho anh em này đấy thì tiếng đầu tiên máy báo tôi biết là có xỉu nhá mở lắp là có xỉu này mở này có xỉu em nhá hai ba năm mười điểm xỉu anh nhìn chưa rất là chuẩn xác luôn sản phẩm đồ bịp không tăng hiện đại này, luôn này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có tài rồi nhá mở lắp là có tài này mở này có tài nhá một bốn sáu mười một biểu tài đấy rất là chuẩn xác luôn thì khi quay video cho anh em ấy tôi cầm chiếc máy bao dung ở trên tay để em cùng nhìn cùng biết đó là chiếc máy bao dung còn khi sau này em có sản phẩm đồ bịp hiện đại về em đánh ấy thì anh em ấy nhét vào trong người và là cảm nhận tốt nhất nhìn dung em để em nhá sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng chỉ có tên là sóc thôi là được em nhá ấy những tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có xỉu rồi rất là nhanh luôn mở lắp này có xỉu em nhá hai ba bốn chín điểm xỉu đấy rất là chuẩn xác rất tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này nên tài nhá mở lắp là có tài này mở này có tài nhá sáu sáu bốn mười sáu điểm tài em thấy chuẩn xác chưa test tiếp cho tiếng nữa này đấy tài tiếp em nhá mở lắp này quá tài nhá 552 12 điểm tài đấy kết và kỷ niệm tiếng cuối cùng trên cái sản phẩm đồ bịp giới thiệu về bộ môn chơi tài xỉu em nhé đấy 100 trăm cái này sẽ có tài nhá thu tha xa bờ về cái bộ môn chơi tài xỉu anh em có sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tang của trung tâm tôi cung cấp cho anh em anh em sẽ về bờ anh em sẽ kiếm rất nhiều tiền và anh em sẽ là làm chủ trên sân chơi của anh em em nhá mở lắp cái này là có tài này mở này có tài nhá 3 4 5 12 điểm tài đấy thì sau đây tôi phép tôi sẽ test với sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua đấy thì cách thức sử dụng của sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu thì anh em đã thấy rồi và anh thấy được độ chuẩn xác của nó anh nhá thì đây là sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua này gồm à, một chai thuốc từ không tang và hai là chiếc máy bao dung tôi đang bị trang vào chiếc điện thoại rồi thì sau đây tôi sẽ test qua những cái nắp cái đĩa và những cái con hộp tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây để quay video cho anh em thì sau khi quay video em xong trên cái bộ hộp này tôi sẽ bóc nát bộ hộp này ra để chứng minh là đồ quay video một trăm trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ thì đây là cục hít từ đó em biết này thử lại cho anh em này hoàn toàn không hít luôn đến chiếc đĩa này anh em thấy chưa hoàn toàn không hít vì đồ quay là đồ xanh chín là đồ chợ nhá đến chiếc bát này anh nghĩ hoàn toàn không hít được tí nào luôn đấy đấy không hít tí nào luôn nếu như đây là cái bát camera bát bình thì nó sẽ hít chặt này rồi đây hoàn toàn không hít đấy cách thức sử dụng là như này anh em nhìn hãy nhìn tôi nhé đấy mình đến sân chơi sòng sới này mình thoa cái chất thuốc từ không tang đầu ngón tay đấy, mình thoa chất thuốc từ không tang đầu ngón tay và mình chặn tay bộ hột em nhé đấy mình chặn tay bộ hột thôi rất là đơn giản thôi em nhìn cái quân hột mà sau khi tôi đã thoa chất thuốc từ đầu ngón tay rồi tôi chặn tay bộ hột em nhìn chưa không để lại tang trứng hay màu mè gì luôn thử lại không khít này nữa này đấy hoàn toàn không ít vì đây là cái sản phẩm đồ bị không tang em nhé đây là cái máy báo dung đi kèm của sản phẩm đồ vịt chơi bầu cua này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5m đổ lại em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5m đổ lại khi em đã thoa chất thuốc vào xúc tác vào bộ hột rồi thì máy sẽ báo dung cho biết có con gì bằng hình thức xe lê tôi sẽ test luôn cho anh em qua một vài tay đánh em nhé như thế này máy báo tôi biết 100 trăm một nghìn phần trăm sẽ con cá nhá mở bát là có con cá này có cá em nhé hai cá và một con cua đấy rất là chuẩn xác luôn test tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết 100 trăm sẽ có con nai nhá mở bát là có con nai này có nai nhá một nai một gà một bầu đấy rất là chuẩn xác luôn test tiếp này sóc loạn lên luôn đấy rất là nhanh luôn như tiếng này sẽ có chai bầu nhá mở bát là có chai bầu này mở bát này có bầu nhá một bầu một gà một nai đấy em thấy chuẩn xác chưa tiếp tiếp cho em một tiếng nữa này ấy như tiếng cuối cùng này 100 trăm sẽ có con cua nhá em thua tha về cái bộ môn chơi bầu cua anh em sản phẩm thuốc từ không tăng chạm tay vào hộp của bên trung tâm tôi cung cấp cho anh em anh em sẽ về bờ mở tiếng này sẽ có con cua này mở này có cua nhá một cua một tôm một nai đấy thì như đầu video đã nói là khi quay xong trên cái bộ hột này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra để kiểm chứng và chứng minh đồ quay theo 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ thì sau đây tôi sẽ làm y như vậy em nhìn nhá đây hột thì hoàn toàn là hột bình thường luôn ấy sản phẩm thuốc từ này sẽ bôi lên mọi chất liệu của bộ hột hột giấy hột xốp hột mút đều được cứ làm sao bộ hột anh em mình chặn tay vào hột là mình thắng ngay nhá đấy anh nhìn này hai hột tôi đã bóc nát rồi đấy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 được sản phẩm này rồi trung tâm tôi sẽ có trách nhiệm và gọi điện tư vấn cho anh em cách chơi cách sử dụng em nhé thì ngoài những cái món đồ chơi về bầu cua và tài xỉu ra trung tâm tôi còn cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp cao cấp khác như là đồ bịp về bài ná này chip gà cân gà hay là cung cấp những cái bản hack công thức quy luật của game bầu cua game sóc đĩa game tài xỉu chơi trên điện thoại đánh trên máy mình hoặc máy người ta nhé em cần đồ gì thì anh em hãy liên lạc tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình thì thôi tôi xin kết thúc video ở đây xin chào cả anh em